Chào anh em nay giới thiệu anh em con Aviro 8000 Đây là con Aviro 8000 Sản xuất tại à, Malaysia Malaysia Có tặng kèm 150 à, mét cước Nhật Tay quay của nó bằng kim loại hàng đẹp long lanh luôn đây là thông số trên máy cước 5 thì vào được 250m cước 6 thì 200m và cước 8 là 150m này đây, 150m Đấy, con này dùng trâu bò bền Đấy, anh nào có nhu cầu thì inbox cho mình nhé 10 con mới về